Nghe nói bất động sản đang xuống đáy, bạn muốn đầu tư để bắt đáy, nhưng bạn đang tìm kiếm theo kiểu lên hội lướt lướt rồi ấn vào xem, xong không biết người đang là ai, lại phải đi tìm hiểu thông tin người bán, nghe tư vấn, xem xét độ tin cậy, rất mất thời gian. Hoặc đăng dòng trạng thái, cần tìm mua nhà trên các trang cá nhân hoặc các hội rồi chờ mọi người vào comment nhắn tin gợi ý, nhưng lại phải check một loạt tin nhắn từ rất nhiều sale mà chưa chắc đã tìm oh được nhà theo ý muốn. A few moments later. Trong video này mình sẽ chỉ cho bạn một cách siêu nhanh, siêu tiện hay cùng mình xem nhé Đầu tiên mọi người vào thanh công cụ Facebook rồi gõ bất động sản Happy Home Hải Phòng Happy Home có đầy đủ thông tin địa chỉ trên kết đảm bảo độ tin cậy cho khách hàng 100% Sau đó các bạn ấn vào mục cửa hàng Tại đây chính là kho hơn 200 sản phẩm với đầy đủ phân khúc kiểu nhà có sẵn thông tin cơ bản như giá cả, khu vực vẫn đang được update mỗi ngày. Căn nào đã bán thì Happy Home sẽ cập nhật trạng thái hoặc xóa đi nên các bạn không cần lo tìm được nhà ưng ý mà hết hàng đâu nha. Ngoài ra trong phần cửa hàng có bộ lọc giúp các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng hơn theo nhu cầu. Như ở đây có 3 mục là thêm gần nhất, giá cao xuống thấp và ngược lại. Khi mà mình chọn phần nào thì bộ lọc sẽ lọc các sản phẩm từ cái phân khúc đó và hiển thị ra nếu các bạn muốn tìm nhà trong khu vực nhất định nào đó thì các bạn có thể gõ vào mục tìm kiếm rồi ấn tên khu vực muốn tìm. Như ở đây tôi sẽ tìm kiếm là Thiên Lôi và tra ra kết quả là toàn bộ khu vực nhà ở Thiên Lôi. Bạn thích nhà nào, muốn được tư vấn thì chỉ cần nhấn vào mục nhắn tin là đội ngũ tư vấn chăm sóc khách hàng Happy Home sẽ trực 24 trên 7 giải đáp thắc mắc cho bạn. Quá tiện lợi phải không? Oino trên một page, không cần phải tìm kiếm khắp các hội nhóm rồi đăng bài, làm việc với nhiều SEO, lại được chăm sóc tận tình thì tội gì mà không thử.